cầu à, Bến phân là qua đường Thống Nhất nha quý vị. Với à, căn nhà chúng ta thì nằm trên à, vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12 nha quý vị. Với căn nhà chúng ta là một con đường thông và với anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng công ty kinh doanh về buôn bán thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Đây là một cặp nhà và mới xây dựng và hoàn thiện xong này. Đấy vừa mới xong luôn và nhà mới cho đại gia đình chúng ta mua để ở hoặc là mua để cho thuê, mua mở văn phòng công ty. Với à, những căn nhà đẹp như thế này thì à, đang được gia chủ bán với một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý vị. Chỉ với hơn 5 tỷ đồng và còn thương lượng nha. Với à, nhà chúng ta thì được gia chủ là tặng full nội thất và thiết kế đẹp. Và bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái trụ cột vuông và được làm giả đá nha quý vị. Trên thì chúng ta sẽ có những những các cái phù điêu và với những các cái lan can được làm bằng sắt và sơn màu đồng CNC rất là đẹp và tuyệt vời cũng như là kèm theo những các cái à, cửa nhà mình thì có gồm có hai lớp cửa như quý vị một lớp cửa bên ngoài thì được gia chủ làm à, bốn cánh và làm bằng à, sắt đúc mạ đồng bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn nữa nha quý vị và một bộ đôi hai căn nhà này thì đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi với cái căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng tây tây bắc thuộc uh, đều ai phong thủy là tây tứ trạch nha quý vị và căn nhà chúng ta thì được nằm trên con đường là rộng lên đến khoảng 7 đến 8 mét và một con đường thông. Anh chị vừa ở vừa kinh doanh buôn bán đang ngành nghề nha quý vị. Và ở trong khu đây thì à, khu giải khu phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đây phải nói là con đường rất là rộng và ngay sát bên với lại khu vực uh, à, uh, à, Dương Lão nha. Đại khu trung tâm dưỡng Lão và với một cặp nhà xây dựng thiết kế full nội thất phải nói là tuyệt vời và nằm ngay sát bên lại khu vực quận Gò Vấp luôn và một bộ đôi nhà mới xây dựng đẹp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 Đấy, với nhà sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ hai căn nhà này thì chủ nhà đã có sổ hồng riêng và cũng như là đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi. Cô chú anh chị mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Và nó là một trong những uh, cặp nhà phải đẹp nhất tại khu vực quận 12 nha. Và được gia chủ là tặng full nội thất. Và với giá bán thì chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi. Đấy với uh, trang trí và thiết kế bên trong phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Đấy một mẫu nhà phải nói là thiết kế theo cách tân cổ điển và xịn sò ở khu vực uh, quận 12 ngay sát bên với lại khu vực quận Gò Vấp luôn Đấy với uh, thiết kế một trệt một lửng và lấy đến ba lầu và lửng nhà mình là lửng xuôi nha quý vị Đường sau của căn nhà chúng ta thì uh, có khu vực uh, ô tiêu cảnh, khu vực cá, nuôi cá coi nha Đấy và với căn nhà là đầy đủ tất cả công năng cũng như là khu vực sân đậu xe máy Rồi gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp Có 4 phòng ngủ nha quý vị và 5 nhà vệ sinh Đấy cũng như là có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi nha quý vị rất là đẹp một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời được anh à, chủ nhà à, xây dựng và thiết kế cũng như là kèm theo là những các cái địa chỉ và kết hợp với những các cái à, gỗ bên trong và kèm theo là những các cái dây dán tường và có những các cái gạch dán tường như quý vị đây khu vực bên trong căn nhà mình đây phải nói là một mẫu nhà phải nói là đẹp nhất tại quận uh, 12 và đang có giá bán thì cũng mềm mại nha quý vị hai căn này thì uh, anh chị cô chú mình mua trước một căn thì à, sẽ được gia chủ là để một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý vị Vâng thì bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, khu vực sân đậu xe máy này Đấy và khu vực gara ô tô thì ở bên ngoài khu vực sân đậu xe máy đây Sẽ được gia chủ là đóng gia đình chúng ta với một cái tủ để mũ nón áo mưa giày dép Khu vực bên ngoài Và nhà mình thì gồm có hai lớp cửa nha quý vị Rất là chắc chắn và kiên cố Một cặp nhà mới xây dựng và hoàn thiện xong Khá là đẹp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 Đấy và với những cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ à, sồi rất là đẹp và tuyệt vời. Đường sau thì à, chúng ta sẽ có giếng trời cũng như là có phòng vệ sinh. Đấy và có khu vực à, nuôi cá cảnh này. Đây thác nước và những à, các cái um, cá cảnh rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là đẹp ở trên à, vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12, ngay sát bên với lại khu vực à, đường thống nhất và qua khu vực uh, quốc lộ 1A thì uh, sang bên uh, khu vực uh, Gò Vấp rồi và gần với lại khu vực bến xe ngã tư ga nha quý vị. Thuận tiện cho di chuyển uh, đi xe cộ đi lại về những các cái khu vực trung tâm cũng là ra sân bay và những các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì uh, rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là đẹp và xây dựng với full nội thất rất là tuyệt vời và cao cấp nha quý vị. Khu vực cầu thang thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế này phải nói là đẹp nhất tại uh, quận 12 và một bộ đôi nhà phố uh, đang có giá bán chỉ với hơn 5 tỷ đồng thôi. Đấy và diện tích là ngang 4m2, độ sâu là lên đến 17m nha quý vị. Và thiết kế đầy đủ tất cả công năng, cũng như là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và bên trên đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng tầng lửng là khu vực phòng um, khách này quý vị. Cũng như là khu vực không gian là phòng làm việc, phòng hát karaoke phòng uh, sinh hoạt chung nha. Đây với cặp nhà xây dựng và full nội thất rất là tuyệt vời nha anh chị. Thì uh, căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ 5 tỷ 900 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha cho đại gia đình mình nha quý vị. đại với giá chỉ có dưới 6 tỷ, 5 tỷ 900 ờ, triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Hai căn nhà này thì chủ đang rất là cần bán trước một căn. Cho nên là đại gia đình khách hàng chúng ta xem cũng như là quan tâm đến thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và với những cái giá hợp lý, những cái à, mẫu nhà đẹp và thiết kế tuyệt vời nha. Full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo rồi, từ những giường, tủ, bàn, ghế cũng như là bàn trang điểm và kệ để tivi. Đấy, full à, phải nói là đẹp và tuyệt vời. Ở quận 12 thì à, chỉ có hai căn nhà này thôi là full nội thất và thiết kế đẹp và đang có giá bán chỉ với hơn 5 tỷ thôi nha quý vị Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng Đây mỗi phòng ngủ thì à, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh và có giường tủ cũng như là bàn trang điểm kệ để tivi Đã full nội thất hết vào bên trong căn nhà rồi Chỉ thiếu nệm nữa thôi Đây là gia đình mình có thể là mua một căn nhà ở đường thông Và vừa ở vừa kinh doanh buôn bán Cũng là sổ hồng chính chủ nha quý vị Mua bán công chứng sang tên Ngay trong ngày Số đã hoàn công đầy đủ hết rồi Đấy, và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm cũng như là đèn led đèn chiếu sáng này bên trong này quý vị sàn thì được gia chủ là lót gạch à, giả gỗ rồi nha Đấy, tất cả đều ở bên trong là gỗ hết nha quý vị và à, những các cái đèn led nhìn rất là đẹp nha mọi người khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này hàng nội thất thì hàng lê mắc nha Đấy, có à, vòi tắm cũng rất đẹp này quý vị trên trần thì à, chúng ta sẽ có trần thạch cao và kèm theo là đèn led cũng như là bên trong phòng vệ sinh thì được gia chủ là dán gạch lên đến à, trần nhà rồi đấy và khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có cầu thang thì à, cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với hệ thống đèn led trợ sáng luôn nha quý vị đấy và có mặt đá hoa cương tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha một trệt một lửng và ba lầu Đấy và full nội thất nha quý vị Rất là đẹp và tuyệt vời Có phòng thờ, phòng giặt, sân phơi Đấy full nội thất hết từng uh, lầu nha quý vị bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ có cái uh, khu vực sân phơi này đấy với uh, không gian đằng trước và khu vực đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng thờ đây khu vực đằng sau đây thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng ngủ và có giường tủ cũng như là bàn trang điểm kệ để tivi đã phun tất cả nội thất vào bên trong không gian căn nhà mình rồi rất là đẹp nha quý vị sổ hồng riêng và nhà mới khi mua thì à, sẽ được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng và được uh, gia chủ bao sang tên với giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị thì uh, những ai quan tâm đến căn nhà này và muốn mua cho mình thì hãy nhắc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha và trong video của em cũng như là đến đây là cuối của căn nhà rồi thì em cũng uh, xin khép lại video tại đây thì uh, những ai quan tâm và đang lựa chọn cho mình một căn nhà ở trên khu vực địa bàn quận 12